Chào bạn, trong bài ngày hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về la dê đắng à, Khái niệm la dê đắng là gì? La dê ruby Ứng dụng của la dê ruby, cấu tạo và nguyên lý của la dê ruby Thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về la dê, loại la dê đắng phổ biến hiện nay Đó là loại la dê NDIAG Và chúng ta sẽ vào bài học về khái niệm thế nào là laser NDIG Natri dạ. NDIG là loại natri nắng sử dụng à, thế pha lê yttrium aluminum à, Ganesh mình cũng không đọc được cái này nữa tại vì nó từ tiếng Anh nó rất là khó đọc đúng không và được phủ cái nguyên tố khí hiếm là neodymium trong cái ký hiệu hóa học trong bản thu hoàng ấy, thì neodimi là NE và nó có ở trong cái vỏ đá đất của chúng ta để làm môi trường hoạt chất nó phát ra bức sóng là 1064 nanomet và là thuộc phố hồng ngoại gần đấy laser NDIG e có xuyên sâu là trên 1 mm nhắc lại nhá là trên 1 mm nó có các chế độ làm việc bao gồm chế độ liên tục chế độ sung đơn chế độ sung chuỗi chế độ sung cực ngắn đấy ngoài ra nó còn có thể phát liên tục tới 100W hoặc là phát sung với tần số là 1.000 cho tới 10.000 Hz đấy và laser NDIG là một trong những laser trắng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay công thức hóa học của nó là I3, AL5 và O O12. Đấy. Và nó có tâm kích hoạt là ion ND3 3 cộng. Đấy. Nhắc lại nha, môi trường hoạt chất của nó chính là I3, AL5, O, O12. Đấy. Và hoạt chất của hoặc chất là các ion Nd3 cộng được cấy vào tinh thể IAG với tỷ lệ là 1 cho đến 4% theo trọng lượng ấy, tính theo trọng lượng ấy. Do mật độ của ion Nd3 cộng khá lớn nên hệ số khuếch đại của laser NDIG lớn hơn nhiều so với laser laser khí. Và môi trường hoạt chất của nó thì về môi trường hoạt chất collagen NDG là tinh thể yttrium aluminium rednet I3 Al5O O12 trong đó một số ion I3 cộng được thay thế thay thế bởi ion là Nd3 3 cộng Al3 à, nhầm mình nhầm nhá mình nhắc lại này là à, trong một số ion Y3 cộng sẽ được thay thế bởi ion là ND3 3 cộng và Y3 Al5O12 nó đóng vai trò là chất nền còn ion ND3 cộng đóng vai trò là tâm hoặc chất phát ra laser dùng Y3 Al5O12 để làm chất nền vì phổ huỳnh quang của của cái chất này này nó sẽ chứa cái bước sóng của Nd3 3 cộng nồng độ ion Nd3 cộng được pha vào và nó chiếm khoảng là 0,5% cho đến 2%. Thông thường người ta chế tạo cái thanh NDG có đường kính vào trong vào khoảng là 3 cho đến 6 mm và chiều dài trong khoảng là từ 5 cho đến 15 cm. Số ion Nd3 cộng trong một đơn vị khối lượng là 1,38 x 10 mũ 20 trên 1 cm khối đấy thanh laser NDG thông thường có sẽ có hình trụ nó dạng chữ nhật và đầu được được cắt nhọn thì à, à, ngoài ra nó được chế tạo với nhiều hình dạng khác nhau ví dụ như là hình trụ tròn này hình chữ nhật này à, đấy nói về buồng cộng hưởng của nó buồng cộng hưởng của nó thì à, thì cũng giống như buồng cộng hưởng của laser ruby và các loại laser rắn khác các bạn vui lòng xem lại cái bài bài hôm trước để hiểu hơn về bộ cộng hưởng của laser NDIG cũng như laser ruby về nguồn bơm nguồn bơm thì phổ hấp thụ của ND3 cộng nó nằm trong khoảng lân cận là 0,7 micromet nhớ nhá micromet đến 0,9 micromet nên đèn quang học krypton hay là đèn xe đông đấy và laser bán dẫn là ALGA AS là một cái nguồn bơm thích hợp nhất mình nhắc lại laser bán dẫn ALGA AS là cái nguồn bơm thích hợp nhất nếu dùng đèn quang học để bơm thì áp suất bên trong đèn phải phù hợp với quá trình phát laser với đèn xenon thì áp suất của đèn vào khoảng là 500 tô cho đến 1000 à, 500 tô tô này là TORR đấy các bạn TORR đơn vị của nó đấy với đèn krypton thì áp suất đèn vào khoảng là 4 ampe đến 6 ampe khi sử dụng đèn xenon để bơm thì phải đưa ion CR3 cộng vào tinh thể yttrium aluminium garnet dùng làm chất nhạy hóa vì à, ion CR3 cộng ấy nó có giải hấp thụ trùng với phổ bức xạ của đèn đèn xenon đấy độ chênh lệch công suất bơm liên tục và xung là vào khoảng là ba phần trăm trung bình năng lượng phát của đèn vào khoảng vài ki kW nó nằm trong khoảng từ là 1 cho đến 3 3 kW nguồn bơm thứ hai của laser là à, là người ta sẽ dùng laser bán dẫn để để bơm nếu bơm dọc và bơm liên tục thì sẽ dùng đèn công suất là 15W nếu bơm bơm ngang và bơm liên tục thì sẽ dùng công suất là 100W hiệu suất bơm bằng laser bán dẫn sẽ cao hơn so với đèn khoa học có thể là cao hơn là 10%. Về nguyên lý hoạt động của laser nd:ig thì nó theo sơ đồ là bốn mức về laser này thì nó có bốn mức năng lượng như mình vừa nói các mức được phân thành à, các mức năng lượng của ion Nd3 cộng mức 1 đóng vai trò là mức cơ bản mức 2 là mức đóng và rồi là laser laser dưới mức 3 là laser trên và mức 4 là mức mức kích thích thì chúng ta sẽ vào cụ thể cái nguyên lý hoạt động của cái laser NDIL này về cấu hình electron lớp ngoài cùng của ND3 cộng là 4S3 4S3 đúng không đấy nhưng trỏ này là 4S3 dưới tác dụng của tinh thể ion Nd3 cộng thì ta sẽ có cái sơ đồ như sau. Đấy. Và để nói cụ thể hơn một lần nữa thì chúng ta thấy rằng hàm lượng ion Nd3 cộng rất ít trong cái tinh thể yttrium, aluminium, gadnet nên chúng ta bỏ qua sự tương tác của ion Nd3 cộng với nhau mà nó chỉ chịu tác động chịu tác dụng của trường tinh thể là I3 Al5 Ôm2 thôi đúng không? đấy thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ như trong hình này các dịch chuyển chủ yếu là tương ứng với bước sóng 1,06 micromet 1,06 micromet do sự dịch chuyển trạng thái là từ 4F à, nhìn không rõ mình nè 4F32 và trạng thái ở mức là Y121 Y121 im à, nhầm y 11 2 đấy ở ờ, hai trạng thái này dịch chuyển ở mức hai trạng thái này và có 8 triệu dịch chuyển xung quanh vùng bước sóng thể hiện cái hình phổ phát xạ như trong cái hình đó và tại nhiệt độ phòng dưới điều kiện hoạt động bình thường thì bức xạ laser xuất hiện bức sóng là 1,064 micromet trong khi đó tại nhiệt độ thấp hơn thì nó là 1,061 micromet tức là nó ở ngưỡng thấp hơn á sự dịch chuyển của laser tại 1,06 micromet là ngưỡng của hai sự dịch chuyển chồng chéo 1,06 14 micromet và 1,06 46 micromet nhờ cái sự mở rộng thì đường cong khuếch đại là không đồng nhất mà nó trở nên thuận lợi hơn cho những cái bước sóng bước sóng thấp hơn và trong và trong cái phạm vi môn học này thì chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu cái nguyên lý hoạt động của laser DIAG với là bốn mức năng lượng đúng không? Để tạo thành cái chùm laser NDIAG có bước sóng là 1064 nanomet. Để đơn giản thì ta quy định các mức năng lượng như sau. Việc chọn mức năng lượng rất quan trọng để tạo ra cái tia laser có bước sóng là 1064 nanomet vì ND3 cộng có cái phổ năng lượng rất là phức phức tạp nên ta chỉ chọn cái mức năng lượng phù hợp để xảy ra phát xạ cứng bức tạo ra một cái bước sóng là 1064 nanomet nhờ di chuyển giữa hai cái mức năng lượng là F32 và I12 như ban nãy vừa nói ở mức 1 ở mức 1 thì nó chính là 4 y y 92 4 y 92 4 y 92 ở mức này đây nhìn con trỏ này nè đấy thì ở mức này là cái mức năng lượng cơ bản có các hạt là đa số tương ứng với quy định của mức năng lượng và nồng độ của các hạt lần lượt là E1 và N, N1 ở cái mức 2 ở mức hai là ở mức hai là y 11 2 là cái mức kích thích gần với mức cơ bản nhất đấy ở cái mức 3 ở mức 3 là mức năng lượng siêu bền các hạt này đây này mức mức F32 uh, này các hạt có thời gian sống dài khoảng là 230 micro giây đấy và tương ứng ta quy định là E3 và, và N3 đúng không ở cái mức 4 ở mức 4 người ta sử dụng hai giải bơm này hai giải bơm như trong hình đây. thì một giải bơm có bước sóng là 750 nm tương ứng tương ứng với với nó là S32 đấy. S32 là S32 là là có bước sóng là 750 nm và F52 là có bước sóng là 800 nanomet ta sẽ quy định lần lượt ở mức 1 ta sẽ quy định năng lượng và nồng độ lần lượt là E1 và N1 ở mức 2 tương ứng ta quy định năng lượng và nồng độ các hạt là E2 và N2 ở mức 3 ta sẽ quy định năng lượng và nồng độ của các hạt là E3 và N3 ở mức 4 cũng tương tự như vậy thì là E4 và N4 thì ta sẽ có được cái điều gì ta sẽ có được cái điều như sau cơ chế bơm quang học sử dụng bốn mức năng lượng khi mà ở trạng thái cơ bản thì nó sẽ có điều điều gì xảy ra đó là E1 sẽ bé hơn E2 và bé hơn E3 bé hơn E4 và n một sẽ lớn hơn N2 lớn hơn N3 và lớn hơn N4 tức là à, các mức năng lượng thì nó sẽ à, đẻ dần đúng không à, nhầm các mức năng lượng thì nó sẽ tăng dần E4 lớn hơn E3 lớn hơn E2 còn nồng độ các hạt thì nó sẽ giảm dần N1 sẽ lớn hơn N2 lớn hơn N3 và lớn hơn N4 ở đây ta cần nói thêm nữa mình quên mình chưa nói thêm đó là cái quá trình một thì nó diễn ra theo cái quá trình bơm năng lượng tức là bơm vào một hệ photon có tần số là V14 bằng là E4 trừ cho E1 tất cả chia cho cho H khi đó các hạt tại mức 1 sẽ hấp thụ năng lượng và chuyển lên mức mức mức 4 quá trình này làm tăng nồng độ của các hạt ở mức 4 con tăng lên ở cái quá trình thứ hai và quá trình 4 thì quá trình này là quá trình dịch chuyển không bức xạ của các hàng từ mức 4 xuống xuống mức 3 và từ mức 2 xuống xuống mức 1 ở, ở cái quá trình 3 thì là cái quá trình này là quá trình phát tia laser tức là sẽ kích thích một cái hệ photon có tần số với là V32 mình đặt tên là V32 V32 sẽ bằng E3 trừ cho E2 tất cả chia cho H đây là một cái hiện tượng ở cái quá trình 3 này sẽ là một cái hiện tượng phát xạ cường bức xảy ra do tính khuếch đại dây chuyền tức là một sinh hai và hai sinh bốn nên các photon được tạo ra là không ngừng tăng và kết quả là ở lối ra của hệ thì chúng ta sẽ thu được một cái chùm tia laser NDEG có bước sóng là 1064 nanomet ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về ưu và nhược điểm của laser NDEG ưu điểm là thiết bị có công suất mạnh à, 60W cơ chế liên tục súng đơn có súng chuỗi có có sức xuyên sâu và có khả năng cầm máu đốt cháy bóc bay và cắt bỏ nhưng đồng thời nó cũng có nhược điểm nhược điểm là hiệu suất chưa cao độ đơn sắc không cao đúng không đấy và người ta đang tìm cách khắc phục cái nhược điểm của nó và vì có rất nhiều ưu điểm như thế cho nên laser NDG rất phổ biến trong y học và nó được ứng dụng trong nhiều việc ví dụ như là việc làm da mổ này à, đặc hiệu hữu hiệu trong việc là mổ nội soi này dùng quang đông mạch này Đấy, điều trị các tổn thương mạch máu này điều trị thoát vị đĩa đệm này uống máu phẳng lồi này u nang này sang đôi này đấy và các chuyên gia được trang bị laser NDIG phẫu thuật này u bướu này chỉnh hình này thẩm mỹ này, da liễu này kể cả dạ dày tiêu hóa hệ hô hấp hay hệ tiết niệu cũng có sử dụng nữa này. và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học tại đây nhé